đó là một cái con bát tàng hình không tan. thì uh, thưa anh nha trên uh, màn hình của anh em đây chính là một cái mẫu bát tàng hình của T Casino nhé đây là mẫu bát trắng tinh ừ. à, ngoài mẫu bát trắng này ra thì T Casino còn rất là nhiều mẫu bát khác à, bát à, Long Phương này bát Hải Dương bát Thái Bình bát mẫu bát Hoa Đấy, còn rất là nhiều mẫu bát khác cái dòng bát tự động này này anh em cũng có thể à, đặt hàng làm riêng theo sở thích của anh em theo vùng của anh em chẳng hạn như chỗ anh em đánh một cái mẫu bát nhựa hoặc là mẫu bát đen gì đó hoặc là bát ngọc thì à, anh em chỉ cần gửi bát lên cho T Casino T Casino sẽ làm cho anh em à, trong khoảng từ uh, ờ, 3 đến 4 tiếng là sẽ có bát cho anh em ừ, anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để đặt làm nhé thì uh, bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của mình ngồi uống nước cà phê giao lưu với anh em khoảng 3 đến 4 tiếng là mình sẽ có bát uh, mang đến cho anh em anh em lên là nhớ mang theo 2 đến 3 cái mẫu bát như của anh em nhé để mình làm ừ. mất tầm hai ba cái để làm được một cái bát uh, tàng hình không tang à, gọi nó là bát tàng hình không tang vậy thôi nhưng mà thực ra thì nó vẫn kiểu, kiểu gì thì nó cũng có tang đúng không anh em nhưng mà loại này là loại trốn tang nha anh em à, tại sao lại gọi nó là trốn tang vì à, bình thường này anh em nhìn nhé mình sẽ kiểm tra cho anh em qua đèn led là cái à, cơ bản nhất để à, kiểm tra một cái bát đây là cách cơ bản nhất này đấy. anh em nhìn này đít bát trong suốt rất là đẹp đúng không ạ đấy. đây là cái cách cơ bản nhất Đó. anh em nhìn nhé đít bát trong suốt đúng không ạ đấy bình thường thì những cái dòng bát tàng hình cũ đời cũ ấy thì đít bát này đen ngòm vì họ vào hàng nó họ vào hàng ở cái đít bát này anh em ạ nhưng mà anh em nhìn này cái bát này, này thì nó là trong đúng không à, con này thì nó được vào hàng à, ở một chỗ bí mật nói chung là bí mật cho anh em anh em cứ yên tâm là nó sẽ trải qua tất cả các bài test được cái dòng cao cấp nhất của bát tàng hình ấy nó có thể trải qua được tất cả các bài test cho anh em ngâm nước thoải mái cũng như là hò qua lửa rồi uh, tất cả các bài test đấy nói chung là nhiều khi có khi anh em đập ra nó còn vỡ theo mảng theo miếng đấy vỡ theo mảng theo miếng thì uh, sẽ không bao giờ phát hiện ra được hàng được vào ở chỗ nào cả đấy, rất là đẹp thì à, anh em à, lên cơ sở có thể thử trực tiếp nhé cách thử của anh em này anh em lên cơ sở mình Đấy. anh em chỉ mang đĩa và vị đi thôi còn bát sẽ do bên mình đưa ra để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé Đấy, anh em muốn à, đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình hotline 0844 17 từ quý 9 hoặc là 0834 66333 đấy hai số đấy là hotline của T Casino nha anh em anh em điện để lúc nào có mặt 24 trên 24 à, thì đây mình sẽ úp bát đánh thử cho anh em à, đi kèm theo một con bát này anh em nên nhớ cho mình này là phải cần phải có một con màn mà một bộ sạc sạc này là sạc từ không dây nhá anh em sạc từ không dây Đấy. không như cái dòng sạc kim thế hệ trước đây là một cái dòng sạc thế hệ mới sạc từ không dây Đấy. anh em chỉ cần đặt bát đây sạc cắm sạc vào à, đầu sạc sẽ kết nối với uh, sạc điện thoại của anh em Đấy, anh em nhìn này chân sạc Samsung bình thường cứ kết nối vào đặt bát lên là nó tự động sạc sạc thì tầm 3 đến 4 tiếng đầy về thời lượng à, pin của con bát tự động này này mình cũng nói luôn cho anh em là nó sẽ tôi sẽ tính theo cái kiểu này không nói về thời gian mà mỗi lần úp bát xuống và mở bát ra như thế này gọi là một lần mở thì à, nó sẽ được khoảng tầm 200 lần mở như thế Đấy, khoảng tầm 200 lần mở như vậy thì à, anh em hãy cân đối cái số lần mở của mình ra để chơi nhé thì đây là một con bát tự động và một bộ màn đây là bộ màn kèm theo này khi anh em ấn bấm ấn màn này anh em nhìn thấy màn nó hiện không ạ đấy mình sẽ biết được sấp đôi hay là lẻ hay là chẵn đấy thì uh, mình sẽ đánh vài tiếng cho anh em xem để cho anh em cảm nhận đến sự hiệu quả con bát này là anh em sẽ hiểu đấy. mình chỉ việc luồn bát vào thôi là coi như cuộc chơi của mình đã chiến thắng 100 phần trăm anh em nhìn này đang thứ tử nhé Đó, anh em nhìn này màn hiện rất là nét luôn màn nó sẽ hiện cho anh em từ 1 đến 2 giây có những cái con màn dây tự động thì nó sẽ hiện lâu hơn tí mình sẽ giới thiệu cho anh em đây mình sẽ sóc cái và giới thiệu cho anh em sóc hết sức xanh chín ấn thời gian hiện này hơi mình có thể nhìn được đây là lẻ Đấy. anh em nhìn nhanh một chút nhé với những cái con màn này nó sẽ hiện từ 2 đến 3 giây cho anh em anh em phải chú ý nhìn rất là nhanh cho mình 2 đến 3 giây thôi con này là ba xanh một đen Đấy. ba xanh một đen lẻ Đấy. mở cho anh em xem này đó anh em thấy không rất là sắc nét ba xanh một đen tiếp tục này đảm bảo với anh em luôn là mở 10 lần thì chuẩn cả 10 mà trăm lần thì chuẩn cả trăm tập trang lại này anh em sạc từ 3 đến 4 tiếng là đầy pin nha sạc đầy pin thì đánh ok hơn con bát này mình lấy trong kho ra nên à, chút pin hơi yếu nhưng mà đảm bảo với anh em luôn là đánh cũng vẫn rất là chuẩn luôn sấp đôi nha anh em à, mình sẽ mở cho anh em xem này chắc chắn là sấp đôi luôn anh em ờ, bán chẵn đi đấy, anh em mà cầm cái thì anh em bán hết chẵn đi đấy, anh em bán hết chẵn đi anh em mua bán rất là chuẩn còn anh em mà à, đánh bảng vị ở ngoài đánh bảng vị thì vào hết chẵn đấy mở này chuẩn không ạ hai xanh một đen tiếp tục này anh em mà có kỹ thuật làm cho mình ở bên ngoài thì anh em cũng có thể sử dụng uh, anh em cũng có thể sử dụng ờ, bộ rung đây là một cái bộ rung đa năng à, bộ rung ờ, của bát tàng hình bộ rung khiển anh em nhìn này bộ rung khiển này sẽ gồm một máy rung và một khiển anh em ở ngoài sẽ phím với nhau ví dụ như anh em mà phím với nhau một rung hai rung ba rung thì anh em chỉ cần ấn khiển là nó sẽ rung à, tiếng này là tiếng sấp đôi nhé quên chưa mở cho anh em tiếng này là tiếng sấp đôi nha anh em mở này Đấy. sấp đôi tiếp tục sóc thêm một tiếng nữa rồi mình sẽ giới thiệu con à, rung này cho anh em sóc thêm một tiếng nữa để cho anh em hoàn toàn yên tâm về con bát này đánh rất là chuẩn khoảng cách thì uh, kể cả đấy anh em cầm màn này ra ngoài này 15 20 m bắt là bình thường 15 m rồi mình cứ nói 15 m cho nó chuẩn đấy 15 m bắt thoải mái bắt xuyên tường nên anh em ngồi hai phòng khác nhau cũng có thể uh, thím được cho nhau nhé khoảng cách từ 15 m tứ tử này đấy anh em mà có con này đánh bảng vị tứ tử đen tứ tử đen này là tứ tử ấy đấy tứ tử mặt là vị đấy tứ tử đen nha mở cho anh em xem này anh em đánh bảng vị chuẩn 100 phần trăm thấy chưa đấy tứ tử đấy khi được tiếng tứ tử rồi anh em sẽ phím với nhau bằng cái con rung này đấy, con rung này thì anh em chỉ cần lắp pin vào là anh em có thể chơi được mình sẽ lắp pin vào và chơi thử cho à, giới thiệu cho anh em về con rung này đây anh em chỉ cần lắp pin vào là anh em có thể sử dụng được con rung này rồi rất nhiều cơ sở sử dụng những cái con rung như thế này để bịp anh em nhé à, phân âm phân màu rồi à, Ờ, những cái dòng đấy không có đâu anh em nhé cây gì thì cũng phải luồn được một uh, cái gì đó vào ít nhất là phải luồn được vị này hoặc là luồn được bát hoặc nếu mà không luồn được vị không luồn được bát thì à, không bao giờ chơi được anh em nhé không luồn được hàng vào thì không bao giờ chơi được đấy đây này anh em bấm khiển nghe thấy rung ạ đấy ở đây nó có một con rung rung cho anh em đây đấy. đấy chẳng hạn như tiếng tứ tử anh em phím với nhau là hai rung đấy anh em bấm hai rung là anh em biết là tứ tử rồi đấy. hoặc là lẻ một rung này chẵn hai rung tứ tử ấn ba rung đấy chỉ đơn giản như thế thôi đấy, rung rất là êm anh em cái rung này em nhét vào túi quần này đấy rất là êm luôn đấy anh em cầm trên tay này không nghe thấy rung nhưng mà anh em có thể cảm nhận được tiếng rung đấy rất là êm và dễ chịu thì ờ, đấy sử dụng con rung này như thế thôi rất nhiều ờ, nên ờ, đây chỉ là một con rung khiển bình thường thôi anh em nhé đấy. hãy là người một người tỉnh táo khi mua hàng đấy nhiều cơ sở sử dụng máy khóe này để lừa anh em nhưng mà anh em hãy tỉnh táo nhé rất nhiều anh em mình đây là cảnh báo cho anh em đấy chứ rất nhiều anh em lên mua hàng đã hỏi về những cái dòng sản phẩm đó và đã từng mua từng bị lừa đấy à, còn T Casino của mình thì anh em à, có thể mình có thể đảm bảo cho anh em là uy tín 100% trăm bảo hành 6 tháng cho đến một năm tất cả các dòng sản phẩm thì à, đấy, đơn giản thế thôi thì cũng à, cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nhé Xin à, chào toàn thể anh em